Có chết cũng không được bôi trực tiếp năm thứ này lên mặt, đặc biệt là số 3. Những thứ này rất quen thuộc mà chị em hay dùng để làm đẹp tại nhà, nhưng đừng tùy tiện bôi lên mặt để tránh hậu quả khôn lường nhé. Đành rằng những nguyên liệu tự nhiên vốn rất an toàn và lành mạnh với da, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Có những thứ chỉ có lợi cho da khi kết hợp với nguyên liệu khác, nhưng nếu sử dụng trực tiếp thì dù da bạn có thuộc loại da nào đi chăng nữa cũng rất dễ bị tổn thương, dị ứng. 1. Oxy da là một chất khử trùng được dùng phổ biến trong ngành y tế về công dụng sát khuẩn vết thương. Oxy giả đã được phái đẹp khám phá ra rất nhiều công dụng làm đẹp như tẩy lông, trắng răng, dưỡng da, trị mụn. Nhưng nếu bạn bôi trực tiếp lên mặt sẽ khiến da bị mất cân bằng oxy, dẫn đến phồng rộp, ửng đỏ vì da mặt vốn có kết cấu mỏng và nhạy cảm hơn. Da mặt cần những thành phần nhẹ nhàng và chất lượng hơn so với da toàn thân. Đó là lý do tại sao các loại kem dưỡng thể thường chứa nhiều nước hoa và ít dưỡng ẩm hơn so với da mặt. Vì thế để tránh những nguy hiểm mà oxy già mang lại, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc phá loãng trước khi dùng. 2. Tỏi Cũng như oxy già, tỏi là một chất sát khuẩn mạnh, có khả năng gây bỏng và dị ứng da ngay lập tức. Nếu muốn dùng tỏi để trị mụn, trị sẹo, hãy ép lấy nước và pha loãng với nước ấm rồi bôi lên mặt. 3. Chanh Chanh vốn là thần dược làm trắng da vì hàm lượng axit cực kỳ cao. Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp tự nhiên thường rất an toàn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 thậm chí là ung thư da. 4. Kem đánh răng Nếu không muốn da bị tấy đỏ, nổi mụn, mất cân bằng độ ẩm thì tuyệt đối không dùng các loại kem đánh răng có màu thoa lên da. Những loại kem đánh răng màu trắng chứa benzoin, peroxide sẽ rất tốt cho da. 5. Vaseline Chính vì độ ẩm quá cao của Vaseline khiến nó không thích hợp để thoa lên da mặt, vì độ đặc quá mức sẽ khiến lôi chân lông dễ bị bết tắc, dẫn đến hình thành mụn, lâu ngày có thể gây viêm da, lở loét. Vì thế tuyệt đối tránh xa Vaseline khi muốn dưỡng ẩm cho da mặt nhé. Bạn vừa xem xong video, có chết cũng không được bôi trực tiếp năm thứ này lên mặt, đặc biệt là số 3. Vứt hết các lọ mỹ phẩm đi, muốn da trắng hồng như em bé là phải dùng nghệ tươi. Chuyện là như thế này, da mặt em từ trước tới giờ vốn dĩ là da dầu, được mỗi cái là da mặt không mụn thôi. Thế quái nào mà không hiểu tại sao, gần suốt cả 6 tháng nay, mụn nó cứ thay phiên nhau mà nổi. Từ ban đầu là một đến hai cái mụn to tướng, rồi càng về sau nó càng nổi nhiều hơn, nổi như chưa từng được nổi bao giờ vậy. Mặt em lúc đấy gần như là nát bét nhè vì mụn ẩn dưới da. Nó cứ sừng sừng lên, rồi lại thêm cả mấy cái mụn đỏ to tướng thì nhau nở hoa, nhìn phải nói là không còn chỗ nào có thể khen được, trông rất ghê. Sau đó thì em có nghe mấy chị quanh nhà mách đi lấy nhân mụn đi, rồi về thoa kem dưỡng già lại, sẽ đỡ thôi, nghe cũng bùi tai, với lại con gái mà, giữa giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, sâu xí như này, nghe hết mụn nhanh là làm ngay. Em ham hở đi lấy nhân mụn, rồi cũng lên mạng tìm hiểu loại kem trị mụn nào tốt, sắm hẳn một lọ giá cũng khá chát về dùng những tưởng là sẽ hết nhưng mà không ngờ được là nó không những không hết mà còn kinh khủng hơn nữa. Những chỗ em lấy mụn xong, bắt đầu lỗ chân lông, nó nở to tướng ra, mụn thì bây giờ chuyển sang mụn bọc luôn, da thì sạm xuống, sâu thì loang lổ trên mặt. Trông rất là dị, sở dĩ em cũng phải miêu tả kỹ là để các mẹ biết em đã trải qua tình trạng mụn kinh khủng khiếp như thế nào. Nói chung là thời gian đó, em mất tự tin lắm, đi đâu cũng kể kể theo cái khẩu trang. May sao lúc đó mẹ em thấy con gái tội nghiệp quá Nên làm nghệ tươi và mật ong theo công thức bí truyền của bà ngoại em Để trị mụn cho em cứ nghệ tươi dã lấy nước uống rồi pha nghệ tươi với mật ong Mẹ em bảo là nghệ tươi trị mụn rất tốt Hồi thời con gái mẹ cứ dùng nghệ tươi đắp mặt thôi Nên da mẹ Đó giờ không bao giờ bị một cái mụn nào cả với lại nghệ tươi mấy bà bầu cũng dùng bôi nghệ sau sinh để trị dạn da Rồi nghệ còn chữa được bệnh nữa, nhiều công dụng lắm Nghe thì cũng ham các mẹ à Nhưng mà chưa dùng nên cũng không dám tin lắm sau đó em cứ theo lời mẹ, mỗi sáng uống một ly nước ép nghệ cộng mật ong rừng nguyên chất, tối thì dùng nước nghệ tươi pha với một muỗng cà phê bộ thuốc bắc gửi dưới quê lên, trước khi ngủ 30 phút uống thêm một ly nước ép nghệ nữa. Dùng được khoảng một tuần thì em bắt đầu thấy kết quả rõ hẳn luôn. Hai bên má em, những cái mụn to xẹp hẳn, không nổi lên thêm nữa. Thâm mụn cũng mờ dần từ từ, da cũng bắt đầu sáng và căng mịn hơn. Mà đặc biệt là mặt em, nó không còn đổ dầu nhiều như trước nữa, sẹo mụn cũng đầy lên. Bây giờ thì da em đã chuyển sang chế độ căng bóng như lòng trắng trứng sau khi luộc rồi. Thích nhất là cái khoản là thường xuyên được khen, sao dạo này da đẹp vậy? Tự tin hẳn lên luôn, là con gái mà, chỉ thích mỗi cái là đi đâu cũng được khen da đẹp như da em bé. Và kết luận của em chốt hạ, sau một khoảng thời gian trượt vật với các loại mụn, em đã rút ra được một kinh nghiệm là cứ phương pháp tự nhiên mà làm, không hóa chất, không gây hại da, mà lại đẹp lâu, giá rẻ nữa. Tuy là thời gian có thể lâu chút, nhưng mà một khi đã đẹp, là đẹp luôn. Nhiều bà chị xung quanh nhà em cũng làm giống như em chia sẻ nên giờ da hiện tại cũng đẹp hơn da cũ nhiều lắm. Ai cũng khen bảo nghệ tươi đúng là thần dược cho da trắng hồng mà. Thôi, Em viết quá dài rồi, còn nhiều chuyện muốn chia sẻ với các mẹ nữa về quá trình cũng như kinh nghiệm khôi phục lại làn da của em. Nhưng mà chắc để lần sau em nói tiếp ạ. Mẹ nào có vấn đề hay câu nói nào thì có thể comment ở phía dưới nha. Để có gì chị em ta thảo luận, vấn đề muôn thuở là làm sao để da đẹp, chị em phụ nữ nhất định là phải đẹp. Bạn vừa xem xong video, vớt hết các lọ mỹ phẩm đi, muốn da trắng hồng như em bé là phải dùng nghị tươi. Thực tế, nhiều mỹ phẩm dưỡng trắng da dù có thương hiệu cũng không thể làm trắng da nhanh chóng như các biện pháp tự nhiên sau. Chỉ cần chăm chỉ áp dụng các biện pháp làm trắng da này trong một thời gian ngắn, bạn sẽ duy trì và phát huy được làn da trắng hồng ngay lập tức. Ngoài áp dụng các biện pháp sau, bạn hãy nhớ thực hiện kèm theo một số thói quen sau để duy trì làn da sạch, săn chắc và dưỡng ẩm da hàng ngày nhé. Tẩy tế bào chết cho làn da của bạn ít nhất 2 lần một tuần. Điều này sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết và mở lỗ chân lông, từ đó giúp làm sáng màu da của bạn. Luôn luôn sử dụng kem chống nắng 20 phút trước khi bước ra khỏi nhà. Kem chống nắng tốt nhất cho làn da khi chúng có chỉ số chống nắng SPF 40. Uống đủ lượng nước để giữ cho cơ thể và làn da của bạn ngậm nước. Một giấc ngủ đêm tốt cũng rất quan trọng đối với làn da khỏe mạnh và trắng sáng. Áp dụng các biện pháp trà mặt hoặc các mặt nạ tự nhiên trắng sáng cho làn da. 8 mẹo cho da trắng hồng nhanh hơn cả kem làm trắng da. 1. Nước cốt chanh Chanh là phương thuốc tự nhiên tốt nhất cho làn da sáng màu hơn chỉ trong thời gian ngắn. Chanh giúp giảm thiểu nhược điểm và những điểm tối màu trên da. Bạn có thể trà sát nước chanh tươi lên da tối màu và để nó trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Nhớ không để cho da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khi làm điều trị này. Tuy nhiên, nên lưu ý là chanh có thể gây kích thích trên các vết thương và vết cắt trên da, vì thế bạn nên tránh áp dụng chanh tới những vùng da này nhé. 2. Sữa tươi và sữa chua Chuẩn bị một thìa cà phê sữa, tươi hoặc chua tùy ý và một thìa mật ong. Trộn hai hỗn hợp với nhau để tạo thành một miếng dán mịn màng, sau đó áp dụng lên tất cả khuôn mặt của bạn. Trà nhẹ nhàng theo chuyển động tròn và giữ chúng lưu lại trên da trong 15 phút. Sử dụng sữa ít chất béo nếu bạn có làn da nhờn và sữa nguyên kem nếu bạn có làn da khô. 3. Bột nghệ đây là một thành phần được sử dụng từ xa xưa nhưng đến giờ chúng vẫn được coi là một trong những chất làm sáng da tốt nhất. Thực tế nhiều vị mỹ phẩm dưỡng trắng da dù có thương hiệu cũng không thể làm trắng da nhanh chóng như các biện pháp tự nhiên sau. Chuẩn bị một mặt nạ nghệ bằng cách kết hợp một muỗng cà phê bột nghệ và 3 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi. Áp dụng trên khuôn mặt và để chúng lưu lại trên da trong 15 phút. Bạn nên cẩn thận khi áp dụng mặt nạ này vì chỉ một chút bất cẩn, nghệ có thể làm ố quần áo của bạn một số người có làn da nhạy cảm có thể pha loãng bột nghệ với nước thay vì nước chanh. 4. Trứng Đánh một quả trứng cho đến khi nó mịn và sủi bọt, thoa lên mặt và giữ nó lưu lại trên mặt cho đến khi nó khô hoàn toàn. Rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Bạn cũng có thể thêm nước cốt chanh hoặc hai giọt tinh dầu hoa oải hương hoặc dầu cây trà để giảm mùi tanh của trứng. 5. Cà chua Cà chua chứa lycopene giúp giảm làn da tối màu ngay lập tức. Theo đó để làm sáng tông màu da và loại bỏ các tế bào chết trên khuôn mặt, bạn có thể xay 1 đến 2 quả cà chua và 2 muỗng cà phê nước cốt chanh trong máy xay sinh tố. Sau đó bạn thêm bột đậu xanh vào hỗn hợp này và đắp trên mặt để chúng lưu lại trên da trong 20 phút và rửa sạch với nước lạnh. Nên áp dụng biện pháp này hàng ngày trước khi tắm. 6. Dầu nóng massage toàn thân bạn có thể sử dụng dầu nóng xoa bóp cơ thể để thư giãn và cũng để có được làn da tươi trẻ hơn. Lựa chọn những loại dầu hạnh nhân, dầu dừa hoặc dầu ô liu trộn lẫn với nhau và massage khắp cơ thể. Giữ chúng lại trên da khoảng 30 phút, xoa bóp bằng dầu nóng làm tăng tuần hoàn máu trên khắp cơ thể và do đó làm trắng hồng da. 7. Sữa chua 2 muỗng cà phê sữa chua, thêm một muỗng cà phê mật ong và trộn đều để tạo thành một hỗn hợp mịn. Áp dụng mặt nạ sữa chua trên khuôn mặt của bạn và giữ trong vòng 15 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại quá trình này hàng ngày để cho kết quả tốt nhất. 8. Trái cây Trái cây cũng có thể giúp cải thiện kỳ diệu cho làn da của bạn và khiến cho bạn có làn da tự nhiên sáng dần hơn. Chuẩn bị một gói trái cây bằng cách kết hợp thịt của quả bơ, đu đủ và dưa chuột.